Xin kính chào quý vị và các bạn. À, hẹn gặp quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ 30 tối à, chủ nhật hàng tuần về à, chuyên mục à, câu chuyện thường thường. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về câu chuyện nghiện phim sách và những tác hại khôn lường đối với sức khỏe nam giới. Và các bạn biết rằng xem phim sách là để giải tỏa nhu cầu sinh lý đã quá quen thuộc trong cuộc sống thường nhật của người nam giới. Nhưng mà nếu lạm dụng quá độ thì có thể gây nhiều tác hại khôn lường chẳng những ảnh hưởng đến não bộ và mối quan hệ của bạn mà còn gây ra nhiều vấn đề nguy hiểm khác cho sức khỏe về thể chất nữa đầu tiên là ảnh hưởng đến hệ thần kinh các nhà khoa học thuộc viện à, phát triển con người Max Planck ở Berlin Đức đã thực hiện trao đổi à, khảo sát đối với nhóm tình nguyện viên từ 21 đến 45 tuổi một trong những kết quả cho thấy tác hại về thần kinh gây bệnh teo não do khi nghiện phim đen vùng hoạt động của não bộ của con người có dễ bị thu hẹp Điều này giảm khả năng kết nối sự việc, xử lý thông tin hoặc đưa ra quyết định sai lầm. Và bên cạnh đó là sự suy giảm trí nhớ cũng là một trong những tác hại của việc nghiện phim khiêu dâm. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng những sự kích thích của bộ phim XXX đã làm ảnh hưởng đến hoạt động trí nhớ. Một trong không ít nam giới đã nghiện phim dẫn đến thường xuyên quên lịch hẹn, ngủ quá giờ, thậm chí là bỏ bê công việc. Thứ hai là xu hướng bạo lực hơn. Nam giới nghiện phim đen thì có nhu cầu quan hệ cao hơn nhiều lần so với người bình thường. Trong trường hợp này họ phải tìm đối tác hoặc tự giải quyết nhu cầu. Nếu không ờ, giải tỏa được mong muốn họ có thể biểu hiện cáu gắt, nóng nảy, dễ căng thẳng và khó kiểm soát cảm xúc hơn. Nhưng nếu phản ứng tiêu cực khiến mối quan hệ xã hội dần cũng sẽ bị hạn chế. So với trước đây thì những bộ phim khiêu dâm được nhận thấy mô tả chân thật và bạo lực hơn nhiều. Ít kẻ mang tội danh hiếp dâm hoặc cáo buộc liên quan đến tình dục đã khai nhận nguyên nhân do nghiện phim khiêu dâm. Thì một số có ờ, người lệch lạc về tâm lý cộng với tác động của chứng nghiện phim đen đã dẫn đến hành vi suy đồi về đạo đức. Thứ ba là nguy cơ mắc các bệnh xã hội. Những người nghiện phim khiêu dâm thường có biểu nhiều bạn tình hoặc ờ, những mối quan hệ bừa bãi họ dễ dàng chấp nhận bạn tình là do mong muốn được thỏa mãn về sinh lý thay vì à, cảm xúc yêu thương. Việc sử dụng biện pháp an toàn được vẫn được ghi nhận, tuy nhiên vẫn có các sự cố trong khi quan hệ như chất lượng sử dụng bảo vệ, à, dụng cụ bảo vệ, mong muốn các à, cảm giác chân thật. Điều này có thể dẫn đến bệnh truyền qua đường tình dục, lậu, giang mai, màu gà, viêm gan CVB hoặc HIVS. E, Thứ tư là ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục. Nhiều người cho rằng không có mối quan hệ giữa rối loạn cương dương và chứng nghiện phim đen. Tuy nhiên, nhiều tài liệu đã xác nhận là quan hệ liên tục, thường xuyên và thủ dâm có ảnh hưởng không ít đến vấn đề cương dương ở nam giới. Những cảm xúc được đẩy lên tột độ cùng với sự kích thích cơ thể tạo ra nhiều hưng phấn tinh thần. Tuy nhiên, mức độ mong đợi sẽ không ngừng gia tăng trong não bộ của con người. Theo như nghiên cứu của trang ờ, Prostory Today cho thấy lượng dopamine tăng vọt quá mức khiến người xem buộc phải tìm những trải nghiệm cao hơn. Do đó, sự lặp lại liên tục những kích thích, hình ảnh tương tự sẽ dẫn đến sự nhàm chán, mất hứng thú trong việc quan hệ tình dục. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cùng và cuối cùng chúng ta phải nói đến rằng làm gì để cai nghiện phim đen. Bác sĩ Trần Thế Lực công tác tại Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men Health khuyên nam giới rằng hạn chế ở một mình để bản thân trôi dài trong cảm giác buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng. Tăng cường các hoạt động thể thao hoặc những giao tiếp xã hội sẽ hạn chế suy nghĩ về phim khiêu dâm. Nếu có quan hệ tình dục với những đối tác lạ, cần sử dụng bao cao su hoặc màng chắn miệng để bảo vệ. Đến các cơ sở y tế được các chuyên gia giải đáp những vấn đề về tình dục an toàn, đồng thời là các anh nên cần phải